Bạn là một doanh nghiệp muốn làm việc với đối tác nước ngoài, nhưng lại gặp vấn đề giao tiếp vì không biết nói thứ tiếng của họ. Đừng lo, dịch thuật Haco ở đây để giúp bạn. Chúng tôi có dàn phiên dịch viên có chuyên môn cao, đảm bảo về mặt bằng cấp và kỹ năng. Với đội ngũ phiên dịch viên tài năng và đông đảo, chúng tôi có thể đảm nhận nhu cầu phiên dịch nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các phiên dịch viên của chúng tôi luôn có thái độ chuyên nghiệp và kỹ năng giao tiếp tốt, đảm bảo không chỉ phiên dịch được chính xác về nghĩa, mà còn chuẩn về ngữ cảnh vập thái độ. Chúng tôi cũng sẵn sàng đồng hành với bạn đến bất cứ đâu, không gây khó khăn về vị trí địa lý. Đồng hành với bạn từ nông thôn đến thành thị, bên cạnh bạn từ miền Bắc đến miền Nam. Nếu như vậy vẫn chưa đủ để các bạn an tâm, thì các phiên dịch viên của chúng tôi đều có nhiều năm kinh nghiệm phiên dịch thấu hiểu được các khó khăn của khách hàng, có thể ứng biến được những tình huống bộc phát. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay Haco, doanh nghiệp với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngôn ngữ, đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Hotline 0983 820 520